thời xuân rơi bột hạt trắng bay bay cành non lấp biếc như là trong mây áo em duyên dáng xanh xanh màu cây đường xa trong sáng cho vần là che